người yêu dấu ơi tình anh đã trao em rồi nỗi nhớ ngàn khơi không cùng phong gió mưa nào ngăn lối người yêu dấu ơi dù năm tháng thêm xa vời bóng đêm tối giọt lệ đắng cay nhòa chắn gối bao hoài dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa mãi cho đến kiếp sau tình có nghe xót xa winter lệ đắng cay nhỏ chân gối bao u hoài dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy thời gian đã qua